Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang đồng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phù của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con lên phong phú và vững mạnh. Giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm bảo những trách nhiệm khác của hôn nhân. Nhưng chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con bởi về trước mặt hồi thánh tra hỏi các con về ý định của các con các con đến đây để kết hôn với nhau các con có bị ép buộc không thưa không thưa không hôm nay trước ban thờ anh đoàn nguyện trọn đời bên em khi thịnh vượng hay lúc gian nan khi bệnh hoạn hay lúc bình an các đôi bạn trong ngày trong đài trong ngày thành hôn hôm nay để có một cuộc sống hôn nhân bền vững để có một cuộc sống hôn nhân viên mãn thì có rất là nhiều yếu tố để làm nên cái hạnh phúc của gia đình và một trong những yếu tố đó là sự tôn trọng các bạn nói lên những lời đó xuất phát từ trái tim từ tình yêu của mình anh nhận em làm vợ em nhận anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng gian nan khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng và mong anh chị hãy nhớ những điều Chúa Giêsu dạy và cùng nhau hy sinh cho những ý riêng cho bản đời của mình và như thế cuộc đời của chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và đạo đức Bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiền, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuần của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Du Xe Nguyễn Vũ Thanh Long xin nhận em Maria Nguyễn Thị Linh Trang làm vợ. Em Maria Nguyễn Thị Linh Trang xin nhận anh Du Xe Nguyễn Vũ Thanh Long làm chồng. Và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh đoàn thể Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng ân tình này Xin Chúa tỏ lòng nhân hầu chuẩn y sự ưng thuần của các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly em không chút từng giây phút có nhau trong đời niềm vui phơi phới phương ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới cùng bên nhau sống vui ngày mới tin yêu muôn đời niềm hạnh phúc trong đời niềm vui phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới